tôi ờ, ờ, có đi trải nghiệm một vòng qua Nova World thì tôi ờ, cảm thấy rất choáng ngợp trước kiến trúc ở đây và những cái cảnh rộng mở ở đây với biển, nhìn ra biển rất là đẹp và tôi nghĩ là không khí biển nó sẽ tốt cho sức khỏe và tôi thấy là giao thông nó cũng thuận tiện khi đi từ Sài Gòn ra đây và rất là mong chờ cái sân bay và cái cao tốc nó sẽ hoàn thành sớm để ít năm nữa mình có thể về đây nghỉ dưỡng, nói chung có thể sinh sống ở đây luôn. qua Kiki là cái sản phẩm mình đầu tư. Thực ra mình không nghĩ là đầu tư đâu mà mình nghĩ đấy sẽ là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Khi mà nghỉ dưỡng hầu như là người ta sẽ đến với biển bởi vì nó sẽ mang cái sự phấn chấn để được tắm biển nữa thì nói chung là ai cũng thích. Đây là một nơi mà có đầy đủ mọi thứ để mọi người đến Phan Thiết là sẽ ghé, sẽ nhất định sẽ ghé để trải nghiệm sân góp này, trải nghiệm du thuyền này, trải nghiệm bãi biển dài này, rồi những cái trò chơi ờ, của một cái khu công viên 2 hecta rất lớn và ẩm thực rất nhiều thứ khi mọi người đến đây thì chắc chắn là sẽ dành nhiều thời gian ở đây đó thật là đặc biệt